Xin chào toàn thể 500 anh em quay trở lại với kênh youtube của T Casino Thì à, thưa anh em, hôm nay T Casino sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm à, chơi các bộ môn như là bài lá bịp như là liêng, ba cây, bài cào, sâm, lốc, phỏm rất là hiệu quả Đấy, chỉ cần anh em luồn được những cái bộ bài vào bộ bài đây là những cái bộ bài này anh em luồn được vào những bộ bài kính này vào anh em đánh thì đảm bảo là anh em sẽ chiến thắng 100% đánh không khác gì anh em đang đánh bài ngửa thì cái bộ sản phẩm tôi sẽ giới thiệu cho anh em ở đây chính là những cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài thì uh, anh em trên màn hình của anh em đây là một số mẫu uh, hộp kính áp tròng nhìn xuyên bài anh em bên trong hộp thì rất là đầy đủ các phụ kiện cho anh em đây anh em cho anh em xem một hộp này đây là mẫu hộp gỗ nhá hộp gỗ này là hộp gỗ của Mỹ thì anh em có thể nhìn thấy bên trong đầy đủ các phụ kiện cho anh em từ hai len kính hai cái mắt kính áp tròng này anh em đeo đủ được cả hai mắt kính áp tròng này thì đảm bảo với anh em luôn là nhìn không khác gì đang đánh bài ngửa nhé đấy một bộ nước này dung dịch này đấy. bộ à, gắp cho anh em bộ gắp đeo cho anh em thoải mái khi uh, chơi nhé đấy lắp rất là nhanh à, về cái cách hướng dẫn đeo cái mắt kính như thế nào thì tôi đã hướng dẫn anh em cái, ở ờ, trong một cái video ngắn thì ờ, anh em nào mà chưa biết thì cứ comment xuống phía bên dưới tôi sẽ gửi cho anh em cái video đó Đấy. <coughs> đeo kính này rất là đơn giản và dễ dàng cho anh em ạ thì đấy, như anh em đã biết ý, những cái len kính này là hoàn toàn của Mỹ 100% đeo rất là êm dịu mắt không ảnh hưởng gì cả đấy. chỉ cần anh em luồn được bài kính vào là anh em sẽ chiến thắng à, kính này thì anh em ngày chỉ giờ đeo tầm 4 năm tiếng thôi thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến mắt anh em cả anh em đeo cả ngày như người mắt cận ấy, thì người ta đeo len kính cả ngày còn cũng được Đấy. thì ờ, cái len này nó cũng như thế thôi không khác gì cái len mắt kính cận đâu thì ờ, đây cho anh em về cái mẫu mã bài kính thì đây là một số mẫu cơ bản nhất ngoài ra thì còn rất là nhiều mẫu khác à, ngoài thị trường bài chợ có mẫu bài kính như thế nào thì chúng tôi đều có mẫu bài kính như thế nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm là à, ờ, chỗ anh em chơi cái mẫu bài kính gì chúng tôi đều có anh em có thể đặt mua bài kính riêng à, bên mình nha à, bên mình cũng bán những bộ bài kính này Đấy. mẫu mã thế nào thì anh em chỉ cần yêu cầu là có <clears throat> còn khi mua bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài này anh em sẽ được tặng anh em sẽ được tặng thêm một cái cây kính một cây kính à, một cây bài kính một cây bài kính thì nó 10 bộ đấy, đấy anh em sẽ được tặng 10 bộ đây là một bộ bài kính nhé bằng với mắt thường nhìn sơ qua cho anh em này cho anh em xem bằng mắt thường sơ qua để anh em cảm nhận qua video anh em có nhìn thấy không ạ đấy, không khác gì bài bình thường cả bỏ trong teo đi đấy bằng mắt thường anh em nhìn thấy nó có khác biệt gì không ạ hoàn toàn không hề có một chút khác biệt nào đúng không ạ Đấy, anh em nhìn này mặt trong mặt ngoài đến mặt lưng Đấy. thế thì ờ, anh em đeo kính lên nhìn nó sẽ như thế nào thì à, à, khi anh em đeo những cái len kính này anh em nhìn thấy len kính màu tím ở bên trong không ạ những cái len kính này nhìn không khác gì à, à, anh em đeo lên mắt thì nó sẽ trùng vào màu mắt nên hoàn toàn có thể yên tâm là nó không khác gì mắt anh em nhìn bình thường Đấy. anh em có thể đeo trước rồi soi gương nhìn xem không khác gì màu mắt bình thường cả à, vì nó là màu tối mà thì à, đấy khi đeo lên khi trên những cái lưng này chúng tôi đã in một cái chất gọi là chất phản quang khi chỉ đeo kính hồng ngoại này vào thì anh em mới có thể nhìn thấy được cái chất đấy thì những cái chất này sẽ giúp anh em biết là lá bài trên tay mình hoặc là bài, lá bài trên tay người khác đang cầm là lá bài gì đấy. À, để mình à, nhất là chơi các bộ môn như liêng ba cây mình sẽ biết điểm của từng nhà một nhất là cái bộ môn liêng anh em biết điểm từng nhà một rồi thì còn đánh đấm gì nữa đúng không ạ gì đấy à, đây giờ tôi sẽ test thử cái lem kính này cho anh em xem nhiều anh em ờ, chưa thể hiểu thì ờ, mình có thể test qua cái len kính mình đã tán nhỏ một cái len kính ra miếng đề ca và mình đã dán vào camera thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem cái mắt kính này nhìn ngoài thực tế nó sẽ như thế nào nhé đấy thưa anh em khi nhìn vào này anh em nhìn thấy màu tím không ạ đấy. khi anh em đeo lên kính lên bắt anh em nhìn cũng sẽ như thế này đây anh em có thể nhìn thấy rõ ràng dơ gần lên cho anh em nhìn nhé anh em nhìn thấy đây đây là lá ca nhé đấy anh em nhìn thấy không in chất mã vạch lên à in chất phản quang lên lá ca này đó là ca bỏ ra không thấy đúng không ạ bỏ ra không thấy đấy, nhưng khi mình à, đưa vào này đấy, đây là lá ca nhé ra mình sẽ đọc từng lá một cho anh em xem anh em cũng có thể biết được chất của nó luôn ca bích này đây là ad này là hai này là ba này là năm này Đó, 6 này nó ký hiệu chất cho anh em ở góc mỗi con số thì với 6 cơ thì đây là 6 cơ này 7 cơ này đấy 8 cơ này tiền công tiền đó 9 này đấy anh em có thể nhìn rõ ràng từng lá một như thế đấy với chỉ bằng con kính chỉ với một con kính như thế này là anh em có thể nhìn rõ ràng từng lá bài một đấy, khi chơi liêng chơi ba cây hoặc là sâm lốc phỏ không khác gì anh em đang đánh bài ngửa có thể nhìn thấy từng chất một đấy thì uh, mọi chi tiết anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0834663333 hoặc là 03460947 để được tư vấn trực tiếp nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino xin chào anh em